cục thức trôi xong mà tự à cái xã hội này á dám có chuyện đúng sai các error máy hoạch hàng đầu sau này chỉ có làm chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù năng chỉ có làm chỉ có làm thì mấy quan những cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu quẩy nha cất Galaxy Grand 2 Samsung Grand 2 màn hình HD hoành tráng 5.25 inch căng căng căng căng ôi bạn ơi chào mọi người rất hân hạnh được căng đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nha